bán nhà mặt tiền đường Gò Ô Môi, Phú Thuận, quận 7. Chiều ngang 8 m, dài 27 m, công nhận 8 x 20, sổ hồng riêng. Vị trí, mặt tiền đường kinh doanh, cách chợ Phú Thuận 200 m, xung quanh có nhiều nhà máy kho xưởng kết nối khu dân cư rạch Bà Bướm, điểm giao giữa Huỳnh Tấn Phát và đường Đào Trí, trục đường không hạn chế xe công, tương lai đường mở rộng 30 m, xây được cao tầng, tiềm năng tăng giá cao thích hợp đầu tư dài hạn hoặc xây căn hộ dịch vụ, tòa nhà văn phòng. Giá bán 17 tỷ.